vũ oanh ca cao phong đã dạy bảo tòa cao phong đã dạy bảo tòa có cho cô đôi thượng gần xa tiếng đồn chốn kim môn ra vào tâu rộng đền bồng lai kỳ động thấm sơn tả lòng hữu hồ đua vờn ý, ý, ý, tà long hiếu hồ đua vân vân bốn mùa âm dương tiết thảo tâm trí thành bình an dâng lên niên đăng cha quả thực tiên dâng lên lòng tin bái thịnh tiền thiệt mâu kiểu trùng thiên tiên cung thì phong chỉ thắng xe loan bấu ngự đồng thôn quê đất phủ dày vân cát ní thôn quê nghiêng tin bàn nhà lì mô cải trần luông xà nhiệt pháp giới mong chư Phật thải hồi tất sao văn vị sư kết thành nghi hương nhân chư Phật thiền toàn thân Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát Slon thanh sắc hồi cung đề nhị thánh tiên thỉnh mời trong đền sông sơn nhan sắc khác thường nghìn dùng nghi nhan sắc nghi khác thường giá danh đòi một ni huy vương nghi khôn bì ngứa đôi quê phủ dày thiên bản phủ nghĩa hưng vương nà quan sơn la Chiên đàn hải ngàn đổ nhiệt minh ngưng xa dô từ mẫu nương vô hương Hoa nơi nắng thanh ngư chi dâng kim cương nhất chu miên thập phương Nam Mô Hương cung dạng Bồ Tát Ba Tát Nam Mô Hương cung dạng Bồ Tát Ba Tát Nam Mô Hương cung dạng Bồ Tát Ba Tát loạn thanh gia hồi cung thanh mẫu đệ tam cung thị mời thanh mẫu đệ tam xích lần long nữ đền thoại cung trên vương phủ lòng lân mẫn cho hai người duyên phận sánh nhau kết nghĩa trần châu chúa tử kết nghĩa trần châu đã đành chỉ thăm dành sâu khôn đài giới đỉnh chân nhang phần khởi sung thiên thượng đệ tử biến thành nhiệt tài kim lô phong khoảnh khắc nhân huân từng biến bản thập phương tích nhật ra dù miến nam tiêu tài chương nam mô hương cung giảng bồ tát ma ha tát hương cung giảng bồ tát ma ha tát loan thanh giác hồi cung có lệnh truyền ban lên ông trần triều ngài có lệnh truyền ban ờ, các quan thủy bộ cũng là chữ dịch thanh sáng cũng đời trần thì mở mang nam hải đức đề tam đi dòng dõi kim chi thanh sáng cũng hải đường tiên cô đệ nhất phủ mạc hương là đất đi trầm ảnh thanh gia khoang hồi cung đề nhị đại hoàng tấu hương. cô đôi tên gọi đại hoàng sao nghi sát quỷ trừ tình chóc tàn huệ lan thơm nức nghi một nhà hiểm vì cây ngọc mi mắt mà thì lá xanh lại ai ý buồn nỉ ân chiêm bao phút thấy bồng thần sao xa đôi vì phu nhân dâng lên lâm dầm phút ngọc còn yên You. hoàng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tin trung vương ca năng tân giang từ bi lần mặt chúng sinh cùng ngang kim tịch để sóc nhạc tổng kỳ diệu quang bình và chư thiên tôn dược sơn cuộn cuộn rông bay lâu đài đệ nhị vương cô đào tiên nảy lộc non